Xin chào anh em ạ, à. hôm nay thì em sẽ hướng dẫn cho anh em cách ờ, chúng ta thay thế đồng hồ và van hiệu chỉnh áp suất trên ờ, sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu thì trong quá trình anh em sử dụng thì nó hay xảy ra tình trạng đó là đồng hồ ờ, chúng ta hiệu vận chỉnh van áp suất ở đây mà đồng hồ nó không lên ký này hoặc anh em không kẹp được bích tông hoặc là hơi à, nó đã vào máy nhưng mà đồng hồ thì nó lại không báo à, có hơi thì để mà khắc phục cái lỗi này thì chúng ta sẽ thay mới tại vì nó sẽ xảy ra trường hợp đó là hỏng đồng hồ và hỏng van hiệu chỉnh áp suất này thì chúng ta thay mới hoàn toàn hết ở đây em có một cái um, bộ đồng hồ cũng như là van à, áp suất mới đây ạ tại hôm nay em sẽ thay mới trên dòng sản phẩm máy cắt hai đầu 08m à, à, để giúp anh em có thể là theo dõi và có thể là sẽ thay thế cho sản phẩm máy tại xưởng của mình. Thì cái đồ nghề để anh em mình cần chuẩn bị để thay thế thì sẽ bao gồm đó là một vít ba ke, một khóa 14 và băng tan hay còn gọi là cao su non. Thì đầu tiên thì mình sẽ tiến hành thay thế cái đồng hồ áp suất thì à, việc đầu tiên là anh em mình phải à, ngắt hơi đi vào máy và sau đó thì anh em mình à, tháo ba cái con vít ở đây ra đây anh em ha mình tháo cái dây hơi này ra và anh em mình là với cái đồng hồ mới này thì anh em mình có thể tận dụng được cái à, cái đầu nối thẳng này em mình lấy cái khóa 14 mở nó ra sau đó là mình à, nhớ cuốn băng tan vào để cho nó khỏi bị xì hơi mình lấy cái khóa 14 mình siết lại siết vừa phải nha anh em đừng có siết chặt quá sau đó thì à, luồn dây hơi vào và mình gắn lại đấy nó rất là đơn giản luôn đấy sau khi mình siết chặt ba con ốc lại là xong ở phần tiếp theo thì mình sẽ tiến hành à, thay thế cái à, van áp suất ở đây thì ở đây anh em mình thấy là có cái vòng tròn màu đỏ anh em lấy tay anh em vặn ra đấy, nó cũng rất là đơn giản và phía trong này đây anh em mình tháo à, ba cái dây hơi này ra và đây anh em mình quan sát thì cái đồng hồ áp suất xuống cái van áp suất này nó sẽ có một dây và nó gắn vào chữ T ở đây và cái nguồn vào nguồn từ bình hơi vào á thì nó sẽ gắn vào cái ờ, van áp suất và anh em mình chú ý là nó sẽ có cái ờ, ký hiệu cái hình tam giác ở đây thì khi anh em mình thay thế anh em mình nhớ gắn cho đúng chiều thì cái bên này là cái nguồn vào và bên này là hơi vào máy thì mình sẽ tiến hành tháo ra anh em mình dùng uh, Clay 14 vặn ngược chiều kim đồng hồ để tháo mấy cái đầu nối thẳng này ra anh em mình có thể tận dụng lại những cái đầu nối này và để cho chắc chắn ạ, đây thì đây là cái ờ, van cái van áp suất mới thì để cho chắc chắn thì anh em mình ờ, nên là quấn lại những cái băng tan này để cho nó khỏi bị xì hơi sau đó thì anh em mình gắn lại anh em mình nhớ là vặn cùng trừ kim đồng hồ và anh em mình lấy khóa 14 siết cho nó chặt lại để cho nó khỏi bị xì hơi và tiếp theo thì anh em mình sẽ gắn vào anh em mình để ý là đây là cái ờ, đồng hồ cái dây hơi từ ờ, đồng hồ áp suất xuống van áp suất nên em mình sẽ gắn vào cái đầu chữ T ở đây và cái dây hơi ờ, từ máy ra van áp suất thì anh em mình để ý ở đây nó sẽ có cái ký hiệu đấy là cái đầu anh em mình nhớ là gắn ở bên đầu bên này còn cái nguồn vào á, thì anh em mình sẽ gắn vào ngay chỗ có cái ký hiệu tam giác ở trên cái van van áp suất anh em mình nhớ là gắn đúng chiều nhé rồi tiếp theo là mình sẽ cấp nguồn cho máy và anh em mình gắn cái, ờ, cái khóa màu đỏ này vào anh em mình chỉ cần vặn tay thôi không cần phải dùng cờ lê làm gì Đấy. và tiếp theo thì ờ, anh em mình sẽ điều chỉnh cái ờ, lực kẹp của áp suất thì em mình à, nhớ là phải kéo cái này ra mới vặn cho em mình đừng để về vặn nó sẽ bị hư cái à, van áp suất này Đấy. Đấy khi em mình vặn thì đồng hồ nó sẽ lên từ từ thì anh em mình cắt nhôm sinh pha thì để để lực kẹp nó là trung bình là từ 4 đến 6 kg là được còn đối với dòng nhôm cỏ thì anh em mình có thể là cho lực kẹp nó thấp hơn để khỏi bị móp nhôm Và vừa rồi thì công ty Factor Việt Nam cũng đã hướng dẫn cho anh em cách ờ, thay thế đồng hồ cũng như là van điều chỉnh áp suất trên dòng sản phẩm máy cắt nhôm và anh em có thể là tìm mua những cái linh kiện này ở tại những cái ờ, tiệm ở gần ờ, cơ sở của mình và nếu như không có thì anh em có thể là liên lạc trực tiếp với số điện thoại phía bên trên màn hình liên lạc cho em like 0787 291 188 để có thể là được mua những cái dòng sản phẩm này là những sản phẩm nhập khẩu chính hãng À, và mọi thông tin chi tiết về cách hướng dẫn sửa chữa máy sản xuất cửa nhôm anh em cũng có thể liên lạc cho em và anh em có thể là bấm đăng ký kênh để có thể là đón xem những cái video hướng dẫn tiếp theo xin kính chúc cho quý anh em thật nhiều sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới